À, xin chào các anh chị nhà đầu tư. Hôm nay à, vn lại một lần lại là một phiên tăng giá nữa. À, hôm nay VN-Index tăng 12 điểm thì à, mình nghĩ là có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư rất là vui vẻ trong hai phiên hôm nay. Thì à, hôm nay à, trên watchlist theo dõi của mình thì cũng có rất là nhiều các cổ phiếu mà đã tăng giá tăng trần hai phiên liên tục như uh, DG One, Đạm Cà Mau hay là Đạm Phú Mỹ, à, hay đã được ra những hạn thì đây là những cổ phiếu mà nó có nội tại rất là tốt thì à, ở, ở thị, thị trường ở thị điểm hiện tại á, mọi người vui được cứ vui đi thoải mái cứ vui được cứ vui tuy nhiên là tại vì cái thời gian vui á thông thường cái thời gian vui thì nó rất là ngắn cho nên mọi người cứ thoải mái đi vui được thì vui còn à, đối với thị trường hiện tại thì mình vẫn là à, đứng ngoài quan điểm của mình vẫn là đứng ngoài thị trường vẫn quan sát thêm à, bởi hiện tại thì có rất là nhiều yếu tố mà mình mình cảm thấy là nó chưa đủ cái biên an toàn để tham gia vào thị trường đầu tiên à, đầu tiên là là gì là mình thấy là bởi uh, hiện tại thị trường nó nó đã rơi vào đao downtrend từ lâu rồi từ uh, ngày 10 18 tháng 4 2022 và thị trường bây giờ mới được nhịp thứ nhất và nhịp nhiều thứ hai nhịp hồi thứ hai và đây hiện tại mới là phiên ờ, đang hiện tại thì nó đang ờ, theo cái cá nhân của mình thì nó đang ở phiên rơi thứ ba và cái phiên hồi ờ, phiên hồi của ngày hôm qua là 56 điểm cho mình cho 57 điểm với hôm nay là hồi 12 điểm thì nó cũng giống như phiên ngày 10 10 tháng 5 và ngày 10 11 tháng 5 thì uh, nhìn chung tự trung lại thì uh, thị trường vẫn là một pha đa trend và chưa phải là nhịp hồi chính xác thì để xem có phải uh, thị trường hiện tại có phải là một nhịp hồi hay không thì phải đợi đến ngày mai một thứ hai nữa là hôm qua và hôm nay thị trường hồi tuy nhiên tuy nhiên là cái cái cái cái von của thị trường nó rất là yếu dưới đâu đó thanh khoản của thị trường nó đâu đó khoảng là 12 nghìn uh, 13 13 ngàn tỷ hôm qua thị trường thì uh, thanh khoản của thị trường là 14 ngàn tỷ đây mình mình có mình có làm bản tin chứng khoán ở đây hàng ngày mình đều ờ, làm bản tin chứng khoán để gửi đến uh, nhóm cộng đồng và tên uh, fan đấy mọi người uh, ai tha, ai mà muốn tham gia này thì giá trị của ngày hôm qua là 14.297,25 tỷ thị trường của ngày hôm nay ấy, thì chỉ là khoảng 13.000 840 tỷ thì nó sắp xỉ nhau đấy cái cái von như vậy tức là nó gì tức là nó có hai yếu tố một là cái dòng tiền của cái dòng tiền của các cái tổ chức lớn hoặc là của các cái nhà tạo lập nó chưa có vào tham gia vào thị trường nếu bây giờ các bạn tham gia vào nó rất là rủi ro bây giờ mình chúng ta tham gia vào thị trường nó giống như việc mà các bạn cầm đèn chạy trước ô tô vậy á nó cực kỳ rủi ro điều thứ hai nữa là à, hôm nay là có cái thông tin của ông ờ, Lê Hải Trà thì thông tin thì mới đưa ra lúc 16 giờ 44 phút thôi là ông ông Lê Hải Trà là bị cách tất cả các chức vụ đồng đảng đây ông Lê Hải Trà bị cách tất cả các chức vụ đồng đảng này khai trừ ờ, khai trừ khỏi đảng và khai trừ khỏi đảng và bí thư đảng ủy khai trừ khỏi đảng với ông lê hải trà bí thư đảng ủy tổng giám đốc hội đồng chứng khoán thành phố hồ chí minh đây là một cái chuyện rất là không lành ông trà hiện tại đang là bí thư đảng ủy và tổng giám đốc của sở giao dịch thành chứng khoán thành phố hồ chí minh tức là sản hồ dê thì à, thông thường ở các cái ban lãnh đạo của việt nam mình thường thường mình thấy là nếu mà ờ, khi mà cách chức cách chức bậc hai thì ra khỏi đảng thường cái bước cái bước cái kỷ luật tiếp theo là đến cái việc mà là bắt đầu làm cái bộ công an hay là vào làm việc thì cái sai phạm của ông Lê Hải Trà nó nó xảy ra liên tục vào trong năm 2021 và rất là rất là nhiều vụ việc xảy ra thì uh, năm 2021 thì, thì các bạn thể thấy là có cái vụ gì đầu tiên là bác điện Hồ Dê nó liên tục bị ờ, đơ đơ lệnh nghẹn lệnh rồi uh, thậm chí thậm chí có những hôm mà thị trường là là, là cái gì có những hôm mà sợ giao dịch chứng khoán HOSE nó phải rút phích rút phích điểm tức là ừ, cái phiên giao dịch nó chưa kết thúc nhưng mà phải ngắt ờ, kết ngắt kết nối đối với uh, sợ nó gây ra hiện thời điểm đó nó gây ra một cái tâm lý rất là lo lắng và bi quan làm thị trường chứng khoán trao đảo rất cũng rất là nhiều rồi à, những những năm vừa qua riêng không không gì năm ngoái mà những năm vừa qua thì cái việc mà có rất là nhiều à, các cái vị lãnh đạo chủ tịch bán chu cổ phiếu mình nói đơn mà bị xử lý hầu như không bị xử lý giống như ông quyết FLC thì ông quyết thì ông đó phải không phải lần năm hàng năm vừa rồi á ngày 10 tháng 1 không phải là là lần đầu tiên ông bán chui cổ phiếu của FLC mà lần trước đó ông đã bán chui 56 triệu cổ phiếu rồi tuy nhiên thì ông quyết chỉ bị phạt tượng trưng là một trăm mấy chục triệu thôi đó cái việc phạt một trăm bao nhiêu triệu đó mà tính ra thì ông thu lợi là bất chính hàng, trăm tỷ đồng thì cái việc như vậy tuy nhiên thì lúc đó là cơ quan chức năng chưa sở đến thì yếu, cái yếu kém trong việc xử lý này thì nó gây cho rất là bất bất bình trong nhà đầu tư á rồi các cái vụ mà thao túng giá cổ phiếu rất là trắng trợn giống như ờ, nhân Luis hiện tại thì bị uh, sau khi uh, bị bị hiện tại thì đang bị uh, mời lên công an uống nước rồi đấy cổ phiếu mà một công ty gạo không tên tuổi mà cổ phiếu từ 2.000 mà lên 70.000 một con số không tưởng tăng 35 lần và đó chỉ riêng Luis thôi nha còn hệ sinh thái của Luis rất là nhiều doanh nghiệp nữa tuy nhiên thì à, lưới trời lồng lộng thì à, ông ông nhân thì cũng không thoát khỏi lưới trời đâu hiện tại thì ông là lên uống nước rồi hiện tại và sau mình nghĩ là sau khi sau các cái đợt mà dọn dẹp các cái vị à, lãnh đạo trên các doanh nghiệp thì hiện tại là đến các việc quan chức mình nghĩ chắc là ông ông ông Lê Hải Trại đây thì thông tin đưa ra là tại kỳ họp thứ 13 của uh, ủy ban chứng khoán nhà nước á, thì ờ, ủy ban kiểm tra trung ương á, đã có những kết luận về việc vi phạm cơ, đảng, cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2015 ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy là đảng ủy cơ quan chứng khoán nhà nước vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm bộ lao lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát này Đấy, dẫn đến là một số tổ chức cá nhân vi phạm luật thao túng thị trường thu lợi bất chính và đi kèm với ông Lê Hạ Trà có một số vị nữa như ông Vũ Bằng này, ông Trần Văn Dũng ông Nguyễn Thành Long là bị kỷ luật theo và một điều nữa là hôm nay là mình thấy là thêm có một thông tin nữa là bên ờ, bên chỗ cà phê ép á, cà phê có thông tin cái quỷ uh, xin lỗi nha mình đang tìm lại cái thông tin cái sát quỷ à... Đây, quỷ quỷ Vina Capital này quỷ uh, Vina Capital thì uh, nói thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi lên nhờ tín vọng tích cực từ từ, từ à, uh, nền kinh tế thì đúng rồi à, thì cái việc bài cái bài viết của họ là nó không có sai về ờ, dài vòng về dài hạn thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi lên nhờ tiên vọng tích cực của nền kinh tế ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì nền kinh tế Việt Nam mình nó rất là rất là ổn rất là ổn định Việt Nam mình rất còn nhiều lợi thế tuy nhiên các tại các bạn phải hiểu là tại sao cái thông tin nó lại đưa ra lúc này đúng không ạ tại sao uh, lại quỷ là quỷ Vina Capital thì bạn các bạn phải hiểu là những cái gì mà mà các bạn thấy nhưng các bạn những gì các bạn thấy thì là những gì người ta muốn các bạn thấy đó thì cái việc này là làm tăng thanh khoản của thị trường mình đoạn à, tăng thanh khoản thị trường thì nó thể à, dần sẽ làm một số các nhà đầu tư mới vào thị trường á mình nghĩ là sẽ giải ngân lên giai đoạn này làm tăng thanh khoản thì cái mình nghĩ như vậy thì khả năng cao họ sẽ bán ra một số lượng lớn cổ phiếu đó nó rất là nguy hiểm chứ không phải đơn giản đơn giản gì mà tự nhiên cà phê người ta viết bài xong cho các bạn đọc đâu về cái phân tích của họ thì rất là hay và cái số liệu số liệu của người, người biết cũng rất là hay rất là cũng rất là hay nha rất là chuyên sâu mình không nói mình không nói gì về các về các cái số liệu cả nhưng mà à, mình ý mình nói là tại sao nó lại đưa ra đưa ra cái thông tin đưa ra là vào lúc này đó thì tất nhiên là về dài hạn thì nền kinh tế Việt Nam mình chắc chắn là ờ, ngon rồi thứ nhất là Việt Nam mình kinh chính trị ổn định này thứ hai là về chính ở à, Việt Nam mình à, Việt Nam mình à, là à, kinh tế rất ổn là không ờ, nói chung hiện tại thì không theo phe nào cả đó và cũng không có tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào Việt Nam là một bên trung lập và các lãnh đạo Việt Nam mình rất là giỏi về ngoại giao Đấy. và đặc biệt hiện tại thì chính phủ Việt Nam mình đang được uh, uh, đang được lãnh đạo bởi thủ tướng rất là giỏi về kinh tế là thủ tướng Phạm Minh Chính trong những tiền đề mà mình thề mình đánh giá rất là cao ở thời điểm hiện tại khi mình à, cái việc mà thị trường nó liên tục rơi như vậy liên tục rơi mà rơi với biên độ lớn như vậy thì mình tới thời mình nghĩ là thời gian cào đáy của thị trường nó sẽ sớm xảy ra thôi nhưng tuy nhiên không phải là điểm ở phiên ngày mai hay là phiên ngày kia thì um, cái một cái cái cái cái gọi là cái bị bị trap tức là cái một cái pha hàng một thị trường á, thì nó thường kéo dài từ à, từ 3 tới 5 nhịp và thường thời gian kéo dài từ 2 đến 4 tháng kéo dài từ 2 đến 4 tháng cho nên là hiện tại ấy, thời gian à, cái thời gian giảm thị trường tính là chào anh chào chào anh em à, xin lỗi anh ạ em đang livestream về chứng khoán á à, à dạ, dạ. chào Ivy mọi người vào ờ, cho mình tôi đó để chị phát để dạ, chị phát dạ. trí không biết xin lỗi mọi người nha mình đang quay livestream ờ, mà nó hiện vào xin lỗi mọi người đó thì hiện tại là các cái mà hiện tại thì ờ, thị trường chứng khoán mình mới rơi từ đâu đó khoảng một tháng rưỡi tức là từ mùng 7 tháng 4 thì đến 18 này cho mình cho là tháng rưỡi đi thì vẫn còn quá sớm để các bạn tham gia thị trường mình ờ, <coughs> thị trường nó giảm thì mình cũng ờ, rất là cần cần thêm thời gian để cho nó giảm cần thêm ờ, cần thêm thời gian cho nó giảm đủ biên đủ nhịp thì mới đây mới ờ, mới mới mới đủ được cái gì cũng cần thời gian thời gian như à, hiện tại thì và nhìn chung thị trường vẫn tại hiện tại vẫn là đang phạm một pha downtrend chỉ là mới những pha hồi phục nhẹ thôi ờ, các bạn nhìn thấy rất là rõ ràng ở phiên những phiên gần đây này thì à, những phiên hồi phục như vậy thì những phiên kế tiếp đó, nó nó hồi phục rất là mạnh mẽ quyết liệt hơn này tuy nhiên là những phiên sau đó những phiên sau đó, nó yếu hơn dần tuy nhiên ờ, nó còn có được ờ, về T3 T cộng để T3 này các bạn bắt đáy tuy nhiên là các bạn thấy những phiên gần đây này nó cái tỷ lệ bắt đáy nó là càng thấp và các bạn nhìn thấy không theo mình đoán cái đoạn này này giai đoạn này thì nó giống một đoạn này đó thì ngày mình đoán mình xin được mệnh đoán đoán thì ngày mai thì trường nó thể là một phiên giảm mạnh một phiên giảm mạnh cho nên anh chị nào mà đang à, có định bắt đáy ấy, thì mọi người nên cân à, có cầm nắm giữ cổ phiếu mọi người nên cẩn thận và mình thấy có một rất là nhiều bạn à, môi giới là khách hàng của mình là cưa chân bàn tức là cái đất trung bình giá thì mình mình thấy cái chiến lược này đất cực kỳ không ổn nó cực kỳ không ổn mình mình mình xem mình xem mình rất là bực mình tuy nhiên thì thôi chuyện người ta mà khách à, cái cái việc người ta mà khách mỗi người một cái phương pháp đầu tư mỗi người một cái cách à, đầu tư thị trường miễn là làm sao các bạn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán là ổn rồi còn mình không có uh, nói là phương pháp các bạn không hay tuy nhiên thì à, đối với các nhà đầu tư mà trên thị trường chứng khoán là mình thấy rất ít nhà đầu tư mà có thể là um, rất ít nhà đầu tư mà có tiếng thị trường mà khuyên ờ, đưa ra để khuyên các bạn trung bình giá chiến lược trung bình giá là trong thị trường downtrend chiến lược uh, nó rất là nguy hiểm dễ đến những việc cháy tài khoản của các bạn nhất là khi mà các bạn sử dụng margin ở trong thị trường hiện tại Rồi trên đây là một số các cái nhận định của mình về thị trường thì à, trong cái việc à, mình nghĩ trong cái khu này, này nó là một cái bảy bull trap cái bảy bull trap tức là cái bảy mà tăng nó tăng à, tăng giá dạ tăng giá dạ đấy thì nhân việc nhân cái việc mà cái bảy bull trap này thì mình sẽ mình mình à, xin à, chia sẻ các bạn một số kiến thức về cái bảy bull trap này nhé đầu tiên là cái bảy tăng giá là gì bảy tăng giá hay là bôn tráp là gì đúng không ạ bôn bôn nó cái là con bò tráp cái là xu hướng tăng giá vậy là đầu tiên là à, chúng ta hãy đi qua ba mục là một là bảy tăng giá hai là cách hiểu về bảy tăng giá và cách tránh bảy tăng giá đó đầu tiên là cái bull trap là gì bull trap hay cái khác là con bò con bò đực á có nghĩa là một được ờ, thuật ngữ này nó đại diện cho thị trường tăng giá cái trap ờ, trap là cái bệnh bốn trap là dùng để cái cái bệnh tăng giá hay là bệnh hồi phục trong ờ, giao dịch trên thị trường chứng khoán thì bốn trap hay là cái bệnh tăng giá là một tín hiệu không chính xác cho thấy là xu hướng giảm giá của thị trường đã, đã kết thúc và thị trường đang có xu hướng đi lên theo đó thì các nhà đầu tư sẽ tham gia vào thị trường và giao dịch theo xu hướng gia tăng tuy nhiên sau đó thị trường bỗng nhiên đảo chiều và nhà đầu tư phải chịu gánh lỗ thì à, cái hiểu về bảy cái bảy bốn táp thì bảy bốn cái bảy à, tăng giá này xảy ra khi một nhà giao dịch cổ phiếu mua vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự một chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật phổ biến cái ban đầu giá cắt lên ờ, đường xuống giảm tạo cảm giác à, giá phá vỡ đường xu hướng xoay chiều xu hướng giảm từ giảm sang tăng nhưng sau đó lại giảm xuống dưới đường xuống tự lại khiến các nhà đầu tư giao dịch mua vào cổ phiếu khi tăng giá vỡ thì tăng giá phá vỡ được xu hướng cắt giảm bị mắc kẹt trong bệnh tăng giá và cách cách tránh để bẫy tăng giá là gì à, các nhà giao dịch có thể tránh bẫy bull trap bằng cách là tìm kiếm sự sắn chỉnh sau khi breakout tạm dịch là sự phá vỡ xảy ra khi à, phá vỡ một khu vực giá đã và đang được à, củng cố hay phá vỡ ra ra một biên độ giao dịch trước đó ví dụ như một nhà giao dịch có thể tìm kiếm phá vỡ khối lượng lớn kèm kéo kèm các mô hình đến tăng giá mạnh sau khi breakout có thể xác định giá một break tạo ra nến có khối lượng thấp là một thiếu kết đoán chẳng hạn như một ngôi sao doji có thể là dấu hiệu của bệnh tăng giá đây thì đi cùng với tình của đó thì mà chúng ta sẽ quay lại cái cái cái thị trường của chúng ta ngày hôm nay thì các bạn thấy không thị trường nó à, thị trường ngày hôm qua và hôm nay tăng giá với khối lượng rất là thấp rồi thì đâu đó khoảng là 14.000 tỷ 14.000 tỷ nó không là quá nhiều trên thị trường hiện tại nha thị trường hiện tại có những phiên mà tăng lên ba mươi mấy ngàn tỷ hơn 30 ngàn tỷ 35 ngàn tỷ đó thị trường ờ, với quy mô như vậy thì tức là dòng tiền của nhà tạo lập nó chưa có vào dòng tiền của nhà tạo lập và và cả, đây các bạn nhìn thấy cái định nghĩa của nó là nó tạo bởi một cái cái một cái ờ, khối lượng thấp thiếu quyết đoán chẳng hạn như một ngôi sao Doji đây chính là cái ngôi sao Doji á xin đợi ngừng gần một phút thì theo đánh giá của mình thì nó vẫn là một cái bẫy ờ, tăng giá thôi giống như việc ở vùng này các bạn thấy không thì ở vùng này nó tạo một cái nến doji này thì ờ, sau khi cái nến doji tạo thành nó tạo một cái một cái nến nó phụ nhận cái cây nến tăng của ngày ờ, ngày hai hôm trước tức là sao tức là một cái cây nến cái nến tăng ở đây thì sau một cây doji hoàn thành nhá thì cái từ cái cây nến dạng này nó đã nó đã đánh bại hoàn toàn nó nó đã phụ nhận cái lượt tăng của những những nỗ lực của những phiên trước của phe bò đấy thì đây là một cái bẫy giả thôi thì thị trường ngày mai mình nghĩ khả năng cao nó cũng tương tự như vậy nhất là trong khi mà thị trường nó hiện tại trong xu hướng chính nó vẫn ở đang đào trên Đấy, khối lượng thấp này cộng một cái đến doji này nó rất là nguy hiểm cho nên hiện tại thì đối với thị trường này thì mình mình và khách hàng của mình thì vẫn chưa tham gia thị trường chứng khoán à, chưa tham gia vào mua thì uh, nếu anh chị khách hàng nào mà có lợi kẹp hàng hay là cần cái mình tư vấn về cái cơ cấu lại tài khoản hay là cần được sự trợ giúp của mình thì cứ liên hệ trực tiếp với mình à, số điện thoại Zalo mình luôn luôn để ở bên dưới video này rồi đây là cách đánh bảy tăng giá bốn trap tiếp theo là gì từ quan điểm là tâm lý học á, thì bốn trap hay là cái bảy tăng giá nó xảy ra khi mà những con bò được không hỗ trợ giai đoạn tăng giá duy trì lên liên tục trong mức breakout điều này có thể là do thị trường thiếu hứng thiếu hưng phấn hoặc là do áp lực chốt lời của nhà đầu tư cách tốt nhất để xử lý bull trap hay là bị tăng giá là nhận ra các cái dấu hiệu cảnh báo trước chẳng hạn như sự phá vỡ với các khối lượng thấp hoặc là mô hình đến xấu thoát ra khỏi ờ, giao dịch càng nhanh càng tốt nếu ờ, nghi ngờ ờ, nếu nghi ngờ bị tăng giá và cái lệnh dừng lộ có thể hữu ích trong những trường hợp sẽ trường hợp sau này nó giúp nhà đầu tư tránh để khỏi cảm xúc thúc đẩy quá trình ra quyết định đặc biệt trong trường hợp thị trường đang chuyển động nhanh chóng thì ở, thị trường, ở thời điểm thị trường hiện tại của chúng ta là gì ở thời điểm thị trường hiện tại là chúng ta là gì <clears throat> xu hướng hiện tại đang là xu hướng đi xuống rõ ràng nó đang đi xuống và chưa có mức hồi lên nào cả đúng không các bạn thấy không cái cây nến này giảm sau cây nến này hồi phục tuy nhiên tất cả 1 2 3 4 5 6 7 cái nến phía trước 7 cái nến phía sau cũng không lấy lại được cái nỗ lực ờ, giảm giá phía trước đó đây và đây cái cái đến này giảm thì hai cái nến phía sau cũng không cũng chỉ là phủ nhận hoàn toàn cái sự tăng giá phía trước cho nên uh, suy cho cùng thì hiện tượng ở thì đêm hiện tại thì uh, hành động tốt nhất và thông uh, và khôn ngoan nhất hiện tại là vẫn là đứng ngoài thị trường và quan sát uh, nếu anh chị nào lỡ mua rồi thì giả sử mà dính vào các cái nhịp mà nhịp đây đây các anh chị thấy không những nhịp những nhịp rơi thứ ba thứ hai này á, thì những là nhịp rơi nó quyết liệt hơn nó rơi rất là quyết liệt nó rơi rất là quyết liệt nó rơi à, từ mọi người mình để tính ha <clears throat> mình tính loại này ha 45 ngày tức là 42 ngày hơn một tháng mà chỉ giảm có đâu đó khoảng là bảy với hai ba phần trăm mà trong khi đó thì ờ, là trong vòng 24 à, ngày mà nó giảm đến 25,35% từ cái đỉnh từ cái đề từ cái vị trí cũ đó, mà nó rơi quyết liệt nó rơi quyết liệt tức là thời gian tạo đáy nó rất lớn tuy nhiên à, anh chị nào mà dính vào cái thời, thời điểm rơi này thì thì mình xin nói thật là chia buồn anh chị là cái tài khoản nó âm rất là nhanh và âm rất là nặng bởi vì sao bởi vì sao là thị trường Việt Nam mình nó là rơi hiện tại nó rơi là rơi, rơi quyết liệt và rơi mạnh như vậy thứ nhất là cái quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam mình nó đã khác ờ, những năm 2019 và những năm 2008 hay là 2019 rồi nó khác rất là nhiều bao nhiêu năm đó thì ờ, rất là nhờ quy cái cái cái vốn hóa của trên thị trường chứng khoán nó nở ra rất nhiều lần rất nhiều doanh nghiệp được ờ, được <clears throat> được, được niêm yết lên và có rất là nhiều các cái công ty vốn hóa lên tỷ đô cho nên cái việc biến cái dạng với biên độ lớn như vậy nó không có quá gì là lạ tại vì sao các anh th các anh chị thấy không khi mà cái việc mình lấy ví dụ là cái con đức giang chẳng ạ đức giang hiện tại giá của nó là bao nhiêu giá hiện tại của nó là 203 ngàn nếu nó giảm nó giảm năm phần trăm thì đâu là 10 ngàn rồi mà trong khi đó năm 2019 thì giá của nó thì đâu đâu, đâu đó khoảng là chỉ khoảng là mười mấy ngàn thôi thì nó giảm à, chỉ cần 5% nó không đáng bao nhiêu cả đây giá năm 2019 à, của nó thì đâu đó chỉ khoảng là 17 ngàn mình tính nhiều thì cho 20 ngàn đi đó giảm thì chỉ từ 17 ngàn về 15 ngàn đó thì cái, cái, cái, cái quy mô giảm của nó nó nó nó khác rất là nhiều và à, trong những năm 2020 2021 thì ờ, có rất rất là nhiều doanh nghiệp đã, đã tăng lên ờ, quy mô vốn hóa đã tăng lên rất là nhiều lần mình lấy ví dụ như là gì riêng xe trong dịp tăng vừa rồi đã tăng gấp 10 lần đúng không thì giá tăng 10 lần hay nói cách khác là vốn hóa nó tăng lên 10 lần đích tăng lên 4 lần L14 tăng lên 4 lần l 14 là 90 ngàn mà tăng lên 400 ngàn là mấy Yin 436, Yin 545 là tăng 4,5 ờ, lần. Rồi, gì nữa, VND, VND tăng đâu đó cũng gần 10 lần. Tăng tăng tăng rất là nhiều lần rồi. Cho nên chính vì vậy cho nên cái việc cái biên độ biên độ nó giảm như vậy là không có gì là là, là không có gì là, là đáng đáng lo ngại cả mà nó rất là hợp lý có thể hiện là rằng là quy mô thị trường chứng khoán là ta đã tăng lên rất nhiều lần đúng không ạ và hiện tại thì quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam mình nó gọi là mức ở mức cận biên thôi chứ chưa lên mức ờ, thị trường mới mở đấy thì à, mình có đọc một bài báo là trong chín cái tiêu chí mà để um, để được nâng hạng lên thì Việt Nam mình đã có đạt à, đạt được bảy tiêu chí còn hai tiêu chí nữa là trong đó có một tiêu chí là mở nới rom nới rom cho các cái doanh nghiệp cho các cái quỹ đầu tư ngoại tham gia vào thị trường tuy nhiên thì ở, ờ, ở, ờ, có vướng mắc một số cơ chế thì tuy nhiên là nhà nước ở nhà nước thì, thì có có có nới rom rồi tuy nhiên là doanh nghiệp lại không chủ động nới rom ra để cho các tổ chức ngoại tham gia vào doanh nghiệp đó cho nên là cái việc nới rom nó còn hạn chế đấy và cái việc mà thắng hàng thị trường á, thì mỗi năm đây đều à, đều đánh giá một lượt mỗi năm đều có cái chờ đánh giá một lượt còn đối với thị trường ngày mai á, thì mình nghĩ nếu anh chị nào có hàng hoặc có hàng sẵn rồi á, thì nên chốt bớt nên chốt bớt nếu mà lại rồi thì nên chốt ở thị trường ờ, ở thời điểm thị trường hiện tại này anh chị mà đánh đánh cổ phiếu mà lại được loại siêu nhân đấy là siêu cao thủ luôn chứ phải đơn giản đâu không có đơn, không có ai mà đơn mà có thể là thị trường giảm như vậy mà kiếm được cổ phiếu mua mà nó tăng mà mua được cũng thuộc là siêu siêu hàng mình chỉ nhớ có một cái cổ phiếu này là nó như là tăng được này đây test này. ôi với ông tăng à, ông tăng sao bây giờ ông quay lại đầu lại này. một hai ba bốn tân san tân san ông thua đấy thì à, doanh nghiệp là doanh nghiệp mới lên sàn thôi cho nên là nó không có gì để, để, để, để mà chúng ta so sánh cả mà để tìm thông tin cả hàng đương nhiên là hàng bóc cung tuy nhiên thì à, thị trường nó tăng là một điều đáng mừng rồi thà nó nó tăng còn hơn không thì anh em cứ vui được thì cứ vui tận hưởng được à, ngày niềm vui nào thì cứ tận hưởng thôi ít khi mà chúng ta lại có những niềm vui ở trong những ngày buồn <laughs> đúng không gần đây thì à, có rất là nhiều nhà đầu tư đến thị trường chứng khoán có nhiều anh chị vừa đầu tư chứng khoán đầu tư thêm bitcoin bitcoin giảm chứng khoán giảm vàng giảm cái thứ gì cũng giảm chịu Đấy. mà lương là cái ông đầu tiên giảm nhưng mà ông làm phát lại tăng nhà tăng rau tăng thức ăn tăng xăng tăng đấy mà ông lương thì còi ông lương là cái ông mà nuôi lớn biết nuôi lớn mãi vẫn còi còn về việc mua cổ phiếu thì điểm hiện tại thì mình mình có điểm mua hay không thì mình cũng không mua thực sự là như vậy thực sự là như vậy chia sẻ thực sự là như vậy không có cổ phiếu nào mà đạt cái đua đạt à, đầu tiên nó phải nó tích nền này cái này nó để mà cổ phiếu mà mua được trong hệ thống đầu tư của mình nhá ít nhất là nó phải à, đang đi ngang hoặc là đang tích lũy sideways đi ngang đằng này là hiện tại hầu như tất cả cổ phiếu đều là gãy trend hết rồi đi xuống hết rồi kể cả cổ phiếu đó có mạnh hay không mạnh thì nó gãy hết rồi à một trong những bài học mà mình chỉ nhớ ngày xưa hồi trước mình đi học của anh Thái Phạm mình chỉ nhớ duy nhất anh nói một câu là mình nó đợt vừa rồi nó pha nó cứu mình luôn rất là đỡ cứu mình nhá rất là kinh nghiệm của đánh đánh chứng khoán của anh năm 2008 là anh bảo sao nhỉ à, khi một khi một khi mà thị trường đi xuống á một khi thị trường đi xuống nhỉ thì tất cả những cổ phiếu đều đi xuống hết bất kể đó là cổ phiếu nó là tốt hay tốt hay là nội đại doanh nghiệp tốt hay là lại nó đều đi xuống hết Đấy thế là mình nhớ là cái câu nói của anh đó là lúc mà thị trường nói giảm một phát là mình bán hết mặc dù là cái cổ, cái cổ phiếu của mình là cái lợi nhuận nó tốt nó cực kỳ tốt à, lại à, quý một sáu cùng kỳ lại gấp ba gấp gấp gấp năm lần sáu cùng kỳ à, ba lãnh đạo tốt tuy nhiên là khi mà cái hiệu ứng hòn tuyết lăn nó lăn xuống thì thì thôi khỏi giữ thì không có cổ phiếu nào nó thoát khỏi à, cái trend giảm này hết rồi đấy cái tốt nhất là cầm cash và đứng sau thị trường đứng ra ngoài thị trường thì các bạn thì à, khi mà các, à, các bạn mà cắt được lỗ rồi tất nhiên là mình vẫn bị lỗ một ít nha thì cắt được lỗ rồi mình đứng được ngoài thị trường tầm đầu tiên là cái tâm lý mình để thành phản nó nó thoải mái rất là nhiều nó không bị bế tắc đó. cái thứ hai nữa là khi mà các thị trường giảm nếu mà các nhà đầu tư khác mà cầm cổ phiếu mà giảm mà trong khi đó tài khoản của bạn không không vấn đề gì hay nói khác là các bạn tưởng tượng là các bạn đang một trong một cuộc thi chạy ấy, mà các nhà đầu tư khác đang bị đang bị giật lùi trở lại mà trong khi đó là bạn đứng im là bạn đã thắng rồi tức là bạn đã chạy nhanh hơn bạn cũng đi nhanh hơn người ta rồi bạn không cần chạy đâu bạn cũng đi nhanh hơn người ta rồi đó cho nên phương án tốt nhất trong thị trường downtrend là ngồi im cầm tiền ngồi im đợi đợi bởi khi nào thì nên mua khi nào thì nên mua đầu tiên là chúng ta phải đợi phải chờ thời gian cho thị trường nó nó rơi có rơi đủ nhịp và nó rơi có đủ thời gian để nó rơi đạt được hai điều kiện đó rồi điều kiện thứ ba là phải có cái cái điểm bùng nổ của thị trường về giá về khối lượng về von về dòng dân dắt đó phải có các cái điều đủ các điều kiện để chúng ta mới tham gia chứ không phải là lúc nào rồi các bạn thấy một một phiên xanh một phiên tím là các bạn lao đồ vô lao đồ vô có khác thì giống như các bạn này dính cái bảy bốn trap không đó. mà điều kiện thị trường hiện tại nó còn không đạt đến điểm bốn trap luôn đấy cái điểm bốn trap là gì nó phải có ở cái nền tích lũy nó phải ở một cái nền tích lũy hay là một mô hình ở ờ, một cái ờ, bên trên của một mô hình hay là đạt cuối của một cái mô hình đang hoàn thành đó và nó nó nó, nó nổ lên sau đó sẽ xuống thì mới gọi là à, nó bị sai thì nó gọi là bảy bốn trap ở đây thì nó không nó còn không đạt được cái mô hình nữa đấy dòng tiền không vào dòng tiền thì không vào mà tổ chức thì không vào trong khi đó người ta đang người ta đang ờ, lùa gà lên để người ta thoát hàng người ta lùa ta đã đưa media lên để, để người ta canh người ta thoát hàng mà các bạn đâm đâm nổi vô các bạn có phải là mình dạng không đấy trên đây là những chia sẻ của mình về thị trường ngày hôm nay thì anh chị nhà, nhà đầu tư nào có ý kiến gì thì cứ ờ, comment bên dưới của mình nha mình sẽ trả lời hoặc nhận định về cổ phiếu nào đó anh chị nào à, muốn tham gia của rom của mình thì lên với mình qua qua thôi điện thoại zalo bên dưới và sắp tới thì mình sẽ mình à, mơ một khóa học miễn phí cho nhà đầu tư ờ, có mở tài khoản VPS ở bên ờ, team của mình thì anh chị nào à, à, muốn à, học khoa học này để đón đón đầu cái cơn đón đầu các cái cơn sóng sắp tới đây thì để à, ờ, liên hệ với mình đăng ký nhắn tin zalo hoặc gọi điện gì đó được một cái điều ok hết Đấy, để tham gia cái khóa học này để đón để đón đầu cái nhịp tăng sóng sắp tới à, nhịp tăng sắp tới mình nghĩ rất là rất là mạnh nha cảm ơn người nha